các bạn thì ờ, hôm nay tôi sẽ có thời gian đến ờ, tần xưởng làm máy ờ, ép cám viên đây thì phía động cơ và cái trục ép sẽ có lúc nối như thế này đây là những con đời mới được cải tiến sẽ có những khớp nối như thế này Đấy. và quả lô quả lô nó làm rộng hơn một chút máy sẽ bằng thép nhé không phải à, như à, loại cũ là làm gang đây loại mới là bằng thép này Thì có hai loại đấy loại mới sẽ có cải tiến là toàn bộ sẽ là bằng thép và quả lô rộng hơn một chút và cái khớp nối rửa sẽ được cải tiến như này nó thì cái này làm gang và cái trục nối của nó sẽ là như này Thế thì hôm nay à, tôi đến tài xưởng tham quan quay cho các bạn xem quá trình làm máy và lắp đặt máy như thế nào thì khi ờ, chúng tôi lắp máy xong ấy, thì sẽ trong quá trình ờ, lắp máy xong sẽ phải ờ, test thử qua máy để kiểm tra cái nhất là cái sàng hai quả lô này đấy thứ ba là động cơ nó chuyển động như nào có ổn định không thì sau quá trình uh, test máy thì ra sản phẩm như này đấy những những uh, viên cám này được ép ra có một độ uh, ẩm ẩm nhất định không không không thể chín được nhá nó gì ấm khoảng tầm khoảng 50 à, 60 độ gì đấy thôi chứ không không chín như như mình nấu được nếu mà các bạn à, pha nguyên liệu ấy nó có độ ẩm tầm 10 12 độ, độ ấy đấy thì sẽ ra sản phẩm như này đẹp như này chứ nếu mà chúng ta pha nó ẩm quá thì ờ, sẽ sẽ bị đùn lên chứ không được ép xuống được ép được thành ờ, viên hạt như này hoặc là khô quá cũng không được cái sản phẩm như này đâu đấy chúng ta phải căn cái lượng độ ẩm của cái ờ, nguyên liệu mình trộn đấy. đấy thì đồng thể con máy cũng như, như đời trước của nó thôi đấy chỉ thay đổi là chất liệu của nó và cái trục trục trục nối này thì mình sử dụng có thể à, thay đổi được cái à, độ độ à, ép của sàng này và cái quả lô này thì kèm theo dưới này là chúng tôi thiết kế thêm cái lưỡi dao đây Đấy, chúng ta có thể thay đổi cái độ chém của độ ngắn độ dài của cái cạp sau sản phẩm ra đây thì những quả lô lắp vào máy này Đấy. làm sắt rất là nặng tay đầm đấy để trong quá trình mình sử dụng nó không nhanh hao mòn các thứ đấy theo nguyên lý của nó sẽ như này đấy. nó nó không được sát quá nhé nó có có, có độ độ hở vừa phải thì cho nó xoay nó sẽ ép ép phần cá của mình vào trong phần cả cái sàng cái này đây là đa sản phẩm ở dưới này sẽ có một cái lưới dao cắt đấy. và lưới dao để chúng ta có thể điều chỉnh được như tôi vừa nói thì các bạn yên tâm là mua máy bên cửa liền máy cương linh chúng tôi ấy, thì tất cả sản phẩm đều có thay thế đấy thì trong quá trình mình sử dụng lâu dài vài năm gì đấy nó có hỏng hóc hay gì chúng tôi đều có phương tiện để thay thế thì các bạn cứ yên tâm cái việc vấn đề đấy vâng, đây thì à, một số cái sàng lọc nhé cái, cái sàng ép đây đấy, có các kích cỡ khác nhau từ 2 ly đến 5 ly đấy, cái này là 20 ly này sẽ cho những à, viên cám nhỏ để à, tiện cho những con gà con vịt nhỏ ấy đấy còn à, bên này là những lỗ như bốn năm ly chẳng hạn đấy cái này thì chúng ta có thể tháo và lắp ở nhà để thay đổi cái sàng ở trong đấy. đấy khi mà chúng ta tháo lắp đơn giản thôi chỉ cần vặn hỡ vào đây này nếu chúng ta kéo kéo cái sàng ra ừ. đơn giản như thế thôi thế thì các bạn có nhu cầu mua máy ép cắm viên trục đứng S150 thì uh, liên hệ đến máy Cường Linh qua website để máy cường linh.com hoặc qua số điện thoại hotline 0339 039968 để được uh, tư vấn và báo giá tốt về sản phẩm. Còn được biết à, thêm những chương trình à, khuyến mãi cũng như các chương trình hỗ trợ bên chúng tôi các bạn nhớ like và đăng ký kênh để à, đón xem những công nghệ những máy móc đời mới những cải tiến của chúng tôi mang lại cảm ơn các bạn